Đây, mình mời mọi người nhé Hello, xin chào tất cả mọi người nhé Chúc mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ Ngày hôm nay thì uh, mát trời mọi người Nên là mình quyết định là sẽ làm uh, Đây là cái món uh, cánh gà mọi người nhé Hôm nay thì mình sẽ làm món uh, cánh gà uh, Chiên uh, tỏi ớt mọi người nhé Thì đây mình có cánh gà này Tỏi mọi người nhé à, Xả này, ớt này Nói chung là rất là nhiều gia vị luôn Giới thiệu thì nó làng nhàng lắm Thì uh, kia là mình đã chất bếp ở kia rồi mọi người nhé Đấy. Thì bây giờ là mình sẽ Ờ, đi ờ, gọi là ướp gia vị sau đó là sẽ chiên lên mọi người nhé và cái clip ngày hôm nay thì mình sẽ ăn mừng thực sự thì là hôm nay là mình ăn mừng mua xe mới mọi người à, xe thì cũng không mua thì kiểu như không phải là mua xe mới thế nhưng mà mua gọi là mua xe cũ thôi thế nhưng đối với mình là mới đấy thì Đúng là rồi. chính chính là chính là mình mua mọi người nhé đấy nói chung là hôm nay làm một clip để ăn mừng mua xe mới mọi người tí nữa thưởng thức xong ấy thì mình sẽ đi xe ra ngoài kia xong rồi quay cho mọi người xem qua cái xe mới của mình mọi người nhé và trước khi đi uh, ở à, chế biến cái món à, gà trên tỏi ớt thì mình cũng muốn giới thiệu cho mọi người một kênh youtube thì tên kênh là Xuân Đạt Vlog mọi người nhé thì đây cũng là kênh của một người em của mình thì mình cũng mong mọi người sang đăng ký kênh ủng hộ em mình nhé và link kênh em mình thì mình sẽ ghi dưới phần mô tả như phần bình luận dưới video của mình bây giờ thì mình đi chế biến thôi mọi người ơi rất là lành cảnh luôn đây yeah. thế là hoa vất cho anh chai dầu ấy đúng rồi đáp đây đáp chai dầu chưa mở lắp em đáp nó bay người anh <laughs> tay này dầu hết luôn rồi mọi người ạ, sắp hết rồi. Anh Sơn anh ấy dùng dầu đấy. <laughs> hết rồi. Dùng tốn. Dùng tốn. Chai dầu này tối hôm nào cũng dùng đến mà nhanh hết thật đấy. <laughs> hôm nào cũng phải à. chiên. Chết rồi. Ướp ướp gia vị vào Ừ. mọi người ơi kiểu như mình để lửa to quá mình phải nhấc chảo xuống thế này bây giờ thì mình sẽ cho tỏi ớt vào mọi người nhé hoàng thấy có đầu bếp nào kiểu chiên ờ, <laughs> không cần than đâu anh nghe anh phải cho xả trước đấy bây giờ mình lại bắc lên bếp mọi người ạ vào đây thơm ờ, đây à, thơm của đấy này con gà này của đấy chín đấy chín rồi đấy nhỉ chín rồi đây mọi người còn thấy thế nào vàng chưa qua wow, được rồi mọi người chắc là mình sẽ nhấc ra rồi mọi người nhé đặt cả cái chảo vào đây à không gấp <laughs> ra cứ để tạm đây cho nó nguội đã không tí nữa nó nguội thì gấp vào không nó nó <laughs> ừ đúng rồi kèm nóng rồi mà phải gấp vào đấy thế <laughs> bây giờ thì mình sẽ đợi khoảng tầm 10 phút nữa cho nó nguội sau đó là sẽ đi thưởng thức mọi người nhé thì anh em mình đã chiên xong này mọi người đây cho mọi người xem muối ớt là anh sơn làm gà lên là cho cả lá chanh mọi người nhé gà phải có lá chanh thế này nó mới đúng kiểu này đúng giới thiệu cho mọi người cốc uh, đây, trà giới sữa thiệu mọi người đây, đây là trà uh, sữa thái cốc trà sữa thái anh sơn pha mọi người có cả chân trâu trắng nhé hoàng khuấy lên anh xem nào anh là lặng phết nhỉ lặng cẩn thận đổ ấy Đấy. cái chỗ chân trâu này nhai có phải đến sang năm <laughs> Nhiều lắm Nhiều nhỉ, ngon cho lắm chân trâu đấy anh Sơn Thế mới ngon Úi ôi. Anh nghĩ Hoàng bỏ xuống đi, không phải đổ ấy Đổ thật chứ, ừ. cái này lặng mà Thôi bây giờ mình cũng triển khai mình ăn luôn mọi người nhé Có đổ không nhỉ? Không đổ đâu <laughs> Tí nữa lại thế, còn đầu ca <laughs> Ôi ôi Đây Ui. Đây gà, gà công nghiệp Đây là nó, nó, nó, như này mọi người Nhưng mà ăn nó ngon Đây, Mình mời mọi người nhé Em biết là anh thèm rồi Thèm chứ Ngon lắm mọi người Nhìn đã hấp dẫn Chấm à, đậm đạm tí này ừ. Ăn ngon Ăn nó ừ. thơm Hoàng bé cho anh một miếng để anh à, thưởng thức luôn Này Miếng đấy toàn xương thôi ừ. Cho cánh Đây mọi người Ôi. Cái, cái cánh ăn phê thật đấy mình mời mọi người nhá này, dính cả tí lá chanh này mới sướng này uhm. đậm đà hoàng ạ bây giờ là mình à, rót nước đã mọi người ạ Ủa, cái này cái này dai ấy nhỉ hả cái này dai ấy nhỉ này Đây hay lại có chú gà ta lại lẫn vào đây Ôi, có mà quá là hợp lý luôn Ôi, thơm ha cái này là mình tự làm đấy mọi người nhé thế nhưng mà mình cũng không quay tại vì là hôm nay mình quay gà rồi cho nên là cái làm cái trà sữa thái này mình không quay mấy mình làm rồi ừ. hôm nào quay phải quay nó đàng hoàng nó phải nhiều topping đấy. biết topping là gì không là nhiều nguyên liệu mới gia vị cho thêm <laughs> ví dụ cho thạch đấy thêm cả chân trâu nữa để cho mọi người xem chân trâu này đấy, nhìn kiểu như là cái ờ, ấy nhỉ nhìn như cái ấy <laughs> ok ừ. ngon thật à. anh cứ uống đây Còn đặt sang bên đấy đi hình như em mơ cái đoạn này rồi sao mơ cái đoạn này rồi á? ừ. mình mời mọi người nhá mình mời mọi người nhá mình phải uống luôn để phá tan ờ, wow. uh, giấc mơ đấy quá là ngon luôn mọi người bây giờ thưởng thức cái món cánh gà này hôm nay là mình uh, sẽ ăn uống gọi là ngắn gọn xúc tích để tí lượng còn ra review xe nữa không thì trời sắp tối mọi người Các em phải ăn nhanh nên không phí phí ngon thế này mà ngon chỉ lúc đầu ăn thôi uhm. đúng là gà phải có lá chanh mọi người không có lá chanh không có lá chanh không không có lá chanh ăn không ngon Rồi. gà phải có muối ớt mọi người đấy muối ớt lá chanh nhá ừ. đây gọi là chanh muối mọi người chả qua là mình kiểu như là gia vị mình làm thì mình thấy ngon mình cứ thêm bớt cái loại cái kia mọi người ăn gà mà không có muối muối ớt đi ui rồi không ngon đâu mình thấy có những bạn ăn gà chấm nước mắm thì mình ừ. anh sự quá mệt mỏi đúng không? Ừ. giống mẹ mình ừ. mẹ mình toàn ăn gà chấm nước mắm thôi wow. tuyệt vời luôn mọi người chuẩn nhất nó phải là chấm muối ớt đúng rồi muối, muối tiêu là chanh muối tiêu càng ngon ừ. đấy mà có thêm tí tiêu ngon mọi người ngon nó thật rồi hôm nay là làm hơi vội chứ không đúng ra là có tí tiêu là mình là chuẩn ừ. hôm nay là phê bình đầu bếp mọi người phê bình anh ừ thì phê bình anh á làm hơi vội vàng ừ. à, đã nhỉ ừ. ngon quá ừ. Đó nhà về cái vàng mọi người mình ờ, mình ờ, rang cái này tỏi tỏi mới ớt mới bị xả thì nó cháy nó thơm rồi lúc rang đã nuốt nước ờ, miếng ứng ực rồi ôi đại ca của em ra rồi ừ. Ừ. đây đại ca ơi cái tông môn mà cứ nhìn vào cái này đây <laughs> này chạy vào xuống là thực ra xe thì mình cũng lấy được mấy hôm rồi nhưng mà hôm nay là mình mới có gọi là cái thời gian để mới có cơ hội để quay lên tại vì hôm giờ còn nằm xem. hôm giờ còn nằm mùng hai tháng chín nữa thực ra là cũng có bạn bảo là nếu mà mua xe ấy thì quay clip đi mua xe nhưng mà thật sự là này mình mua xe cũ ừ, nên là mình cũng không muốn quay mọi người mua xe mới không nói nhưng mua xe cũ thì quay rồi. làm gì mọi người mua xe cũ mà đi quay lên thì nhiều bạn gọi là kiểu như là ghét anh em mình ấy là hay vào bình luận cái video mà mình không thích nên là mình biết trước như thế nên là mình không quay ừ. thật ra anh mình mua xe cũ thì là anh em mình thích cái đời cũ thôi cái đời cũ động cơ nó khỏe đời mới động cơ yếu cũng một phần là không có tiền không nhờ không đủ tiền mua xe mới thực ra mình nghĩ thì cái xe nó cũng chỉ là cái phương tiện đi lại thôi thực ra mình thích thì mình mua chứ cũng không quá là quan trọng mà phải mua xe đắt tiền quá hay là mua xe mới mua xe lọ xe kia đơn giản thì em mình em trai của mình thích cũng như là mình cảm thấy ok thì mình mua thôi mọi người mà về hai anh em đi chung anh mình ờ, ấy rồi tóm lại là ai thích đi thì đi ai thích đi xe nào thì đi nó xe x của anh em của anh mình á nó cũng hơi Hỏng bắt đầu cà tàng rồi <laughs> kiểu như nó cũng muốn mua xe mới rồi sao nhiều lúc lần trước mình đi ở đất cả xích cơ mọi người bảo chứ bây giờ đi số 5 mà đi chậm hơn cả xe đạp điện thì đi làm gì ừ. đâu không lúc trôi dốc là vẫn nhanh xe đạp điện à ừ. quên quên không? ừ. này ăn bữa canh gà đã ghê ừ. em em no nào buồn mày thật thì tiếp ăn nói không nên lời cảm giác không ổn như nào không ngon thì ờ, bây giờ mình sẽ đi ờ, review xe mọi người nhé siêu xe mọi người <laughs> mình còn chưa cả tắt tắt đèn đây là review mọi người qua nhé giới thiệu qua cái thôi mọi người đây là xe cũ xe, con xe này là gọi là con xe dây đơ mọi người ạ thì uh, nói chung là những cái con xe này thì ở trong miền Nam là họ chơi xe là họ hay dùng xe này ấy gọi là xe để đua nó gọi là xe cọp mọi người ạ gọi là siêu xe đấy thì giới thiệu qua mọi người nó chả có gì đâu tại vì xe nó rất là mỏng đây cho mọi người xem anh Sơn quay review từ đầu đi cho mọi người xem đây mọi người ơi thì xe này nó cũng như xe khác thì cũng có hai cái bánh bánh trước với bánh sau đây mi bộ nhựa đây là bộ nhựa của nó đen xì luôn mọi người hai mấy cái tay lắm mi đây là cái động cơ đây ừ, đây, đây. động cơ mọi người ạ đây. đây đầu xe đây mọi người nhá đây là tổng thể cái xe mình ngồi lên thì nó rất là đẹp thôi đi thử thôi thực ra thì nó cũng như xe máy nó khác thôi xe côn mọi người không phải ai đi được đâu Đấy. nếu mà mình lúc mình mới mua về mình phải tập tập đi mới đi được tại vì côn này đi nó hơi khó ừ. độc thế thôi không có gì cả thế thôi đúng, đúng không mình mua cái xe này thôi mọi người đây mọi người đấy Suzuki thôi thế thôi <laughs> <laughs> thế thôi quay thế thôi đấy. đấy có mọi người đây cho mọi người xem mình nói chung là con xe này anh Sơn đi không đẹp bằng mình mọi người em, em mình đi khả năng đẹp em hơn nhỉ đẹp hơn ừ. thì uh, mong là mọi người xem video này hãy cho anh em mình xin một like nhé mình muốn đăng ký kênh anh em mình nói chung là like mua xe này về cho anh Sơn đi không phải mình đi đâu <laughs> lại <laughs> lại cho anh đi thôi bây giờ thì bye bye mọi người nhá xin chào mọi người nhá